thường thường là filter nó chỉ có ở trên điện thoại thôi nhưng mà bây giờ filter trên máy ảnh luôn ở đây mình sẽ cho tối da mình sẽ cho sáng da này. đây là filter đây mình đang thử filter nha cái lúc này á mấy bạn nữ rất là thích hôm nay mình sẽ lấy cái filter của capcut và tiktok mình lên mình livestream thì rất là miệng da mọi người ạ à. đây mình tắt filter nha mình tắt miệng da luôn rồi thấy chưa mọi người mọi người thấy không ạ à? chưa qua máy ảnh Sony và chưa qua lướt màu và chưa qua cái gì hết sẽ làm sao để cho nó đẹp khi mà livestream thì mình sẽ đưa cái hình ảnh này đi qua lướt của CapCut và TikTok hiện tại bây giờ mình sẽ bật nha đầu tiên thì mình sẽ cho cái hiệu da lên đó mọi người thấy không sáng da miệng da ok chưa ạ đó thì câu chuyện nè rồi bây giờ mình muốn giảm miệng da vẫn đảm được ha tăng miệng da giảm miệng da tăng mịn da, đó thấy không câu chuyện ở đây là gì đó đây thì cái thiết bị của linh lan lai đây thấy không đây này. Sony a sáu ba cộng với lại một đây à, ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái gì nữa chúng ta chỉnh sửa được mũi nâng mũi à, chân mày và filter ví dụ như ở đây linh sẽ cho cái filter vào từ từ nha mọi người dạ, đây là filter nam mọi người thấy không thấy cái sắc mặt của linh nó sẽ thay đổi và mình đưa cái tay vào á nó không có màu nha đưa tay vào không có màu đưa tay vào không có màu à, chân mày mình hơi giảm được à chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi là chúng ta sẽ thấy được à, ở đây chúng ta sẽ thấy được này đó, giảm nè kéo lên nè à, miệng da sáng da và có những cái filter của tiktok nhiều người à, về miệng da và sắc nét thì mọi người sẽ sử dụng máy ảnh cao cấp lên sử dụng máy ảnh có uh, chất lượng nét lên ví dụ như Sony A7 hay là Sony à, Mark 3 rồi đó hay là filter đây mình đang thử filter nha ừ. thì mấy cái này thì không có xài lắm thì chủ yếu là mình sẽ sử dụng những cái mà uh, liên quan thôi ví dụ như là uh, miệng da rồi uh, trẻ chân mày trang điểm những cái filter là con gái thích thôi bóp cạp như thế nào đây đó thấy chưa thấy mọi người sáng da đó mọi người nha đây ở đây mình sẽ cho tối da mình sẽ cho sáng da này cái màu à, sáng màu tối này nói chung là cái này xài máy ảnh cao cấp với lên là mình sẽ livestream cho phóng viên quốc luôn không khác gì cả thì cái này phần mềm là bên mình sẽ cung cấp thiết bị livestream cài đặt và hướng dẫn mọi người sử dụng nha rồi ok cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở một phần à, sau thì à, đó thì bên BU Studio sẽ nâng cấp những cái công nghệ gọi là à, tìm hiểu tìm tòi những công nghệ livestream mới nhất để chúng ta có thể livestream được đẹp nhất trên mạng xã hội và nếu máy ảnh của các bạn càng nét thì filter càng đẹp mà cái ánh sáng nó càng đã luôn nha cảm ơn và xin chào hẹn các bạn các bạn